Hello, hello, xin chào các anh chị em có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. À, quan sát thị trường trong vài phiên vừa qua thì chúng ta thấy là thị trường của chúng ta đã có những cái phiên điều chỉnh rất là mạnh, đặc biệt là phiên hôm nay. À, chúng ta sẽ quan sát và đánh giá về cái thị trường chung của chúng ta trong cái giai đoạn tới cũng như là trong cái phiên hôm nay diễn ra như thế nào. Có lẽ các bạn đã biết rằng là khi mà thị trường đạt đỉnh ấy, thì đầu tiên chúng ta biết là phần lớn các cổ phiếu dẫn đầu chạy nước rút thế thì việc mà cổ phiếu dẫn đầu chạy nước rút thì tại sao chúng ta lại biết là những yếu tố này để thị trường đạt đỉnh bởi vì việc cái việc mà cổ phiếu bắt đầu có dấu hiệu phân phối hoặc là thoát ra khỏi một chu kỳ đặc biệt là chu kỳ tăng trước đó đấy là một yếu tố rất quan trọng để chúng ta biết thị trường đạt đỉnh tuy nhiên ở giai đoạn này thì chúng ta biết rằng là trong quá trình tăng rất mạnh trong thời gian vừa qua thì cái điều đầu tiên chúng ta biết rằng là thị trường đang gặp một cái vùng kháng cự rất là mạnh ở phía trên này khi mà thị trường đang gặp vùng kháng cự mạnh thì thường thì những cổ phiếu hoặc là biệt là những cổ phiếu dẫn đầu nó có xu hướng điều chỉnh rất là mạnh à, chúng ta sẽ quay trở lại những cái cổ phiếu mà Dũng nói trong uh, suốt thời gian vừa qua đó là những cổ phiếu đạt 25 30 phần trăm những cổ phiếu mà Dũng đã chia sẻ là cái quá trình mua ở thời điểm này và trên cái quá trình mà đi lên cổ phiếu đạt một mức lợi nhuận ở cái khoảng này thì chúng ta có thể chốt lợi nhuận bởi vì cái khối lượng chúng ta là khối lượng nó là bung tức là cái khối lượng nó bung rất là lớn như này đây là những cái tín hiệu cho chúng ta biết là cái xu hướng điều chỉnh ngắn hạn cổ phiếu này đang diễn ra thế thì một số chúng ta thấy rằng là những cái đợt mà bung như thế này chúng ta mua vào thì đấy là cái lý do vì sao chúng ta sẽ bị thua lỗ à, chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao đây khối lượng lớn như này thì chúng ta mua chúng ta bị thua lỗ bởi vì thứ nhất là thông thường ở giai đoạn lớn giai đoạn cuối một chu kỳ ấy, thì khối lượng bao rất lớn và chúng ta thấy là những cái nến rất là dài nến maruru thì đây là những cái giai đoạn cuối của vùng quá mua giai đoạn quá mua có thể các bạn đã quan sát một vài ví dụ mà Dũng chia sẻ trong suốt thời gian vừa qua đó là những cái cổ phiếu mà uh, Dũng đã cho chúng ta biết rằng là cái quá trình mà khi nó chạy nước rút từ một cái nền này đây là chúng ta có quá trình chạy nước rút và khi nó chạy quá trình nước rút đây là BC này thì có thể nó sẽ điều chỉnh rất mạnh và trên cái vùng này nó tạo ra những quá trình rung lắc thì rõ ràng là chúng ta biết rằng là cái quá trình phân phối nó không thể kết thúc ngay được mà nó sẽ sự rung lắc rất là dài một số cổ phiếu khác thì nó sẽ bước vào một chu kỳ điều chỉnh một số cổ phiếu thì cái sự phân phối này nó có thể tiếp tục phân phối và sau đó nó siết chặt lại và nó tiếp tục tăng thì cái quan trọng ở cái giai đoạn này là chúng ta cần phải biết là cổ phiếu của chúng ta thuộc dạng nào. Với những cổ phiếu tăng trưởng thì cái quá trình này là quá trình biến động rũ bỏ và siết chặt và tiếp tục đi theo một chu kỳ uh, tiếp theo. Còn một số cổ phiếu nó hết chu kỳ thì nó sẽ bước vào một chu kỳ giảm, tức là uh, sẽ bước vào pha C, pha D, pha E để giảm rất mạnh. Thì việc ở đây chúng ta sẽ phải phân ra xem là một số cổ phiếu của chúng ta nó đang thuộc loại gì với cổ phiếu Hòa Phát này thì chúng ta biết rằng là đây là cổ phiếu tăng trưởng nên khi mà uh, nó đạt một cái lợi nhuận khoảng hai ba mươi phần trăm như này thì nó sẽ bước vào một quá trình biến động rất mạnh và nó tích lũy và việc mà nhà đầu tư chúng ta với tất cả đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ lẻ thay vì chúng ta lại tiếp tục mua vào hoặc là chúng ta giữ dài hạn thì chúng ta có thể chốt dần cái lợi nhuận đây và chúng ta đợi để chúng ta mua tiếp theo đây là cái lời khuyên đầu tiên uh, Dũng chia sẻ rất là kỹ trong cái à, thời gian vừa qua nếu các bạn nào theo dõi video trực tiếp thì tôi tin chắc rằng các bạn sẽ được nghe những cái lời nói mà Dũng chia sẻ cổ phiếu thứ hai Dũng nói chia sẻ rất là rõ đó là cổ phiếu Masan cổ phiếu này tuy rằng nó chưa giảm nhưng khi mà cổ phiếu đã nó đang trong quá trình phân phối các bạn biết rằng là những cổ phiếu như Masan này này nó chưa phân phối được thì sẽ tạo ra cái phân phối ở đây mất rất nhiều thời gian tuy rằng thị trường ở đây nó đang giảm cổ phiếu này chưa giảm nhưng cái thời gian nó sẽ tạo ra cái sự phân phối ở đây và trước khi nó có thể điều chỉnh hoặc là tiếp tục tích lũy và chúng ta có thể chốt lợi nhuận trong cái đoạn này cổ phiếu thứ ba nữa là cổ phiếu dòng ngân hàng có lẽ chúng ta cũng đã được Dũng chia sẻ nếu các bạn nào đã nghe cái việc chia sẻ của Dũng trong thời gian vừa qua đặc biệt là của ACB thì các bạn có thể comment đúng không ạ bạn có thể comment là những cổ phiếu mà Dũng hay nói đó là cổ phiếu đã gì ạ à, đã dẫn đầu chạy nước rút đã đạt được mức lợi nhuận ở phía, phía trên này khi mà đi lên khối lượng thấp đây là những cái đặc điểm của nó cho chúng ta để trong quá trình đi lên này khối lượng rất là thấp thì những cái điểm điều chỉnh nó sẽ diễn ra ở đoạn này câu hỏi đặt ra là liệu cái giai đoạn này nó sẽ diễn biến ra sao có mua được hay không thì với những cổ phiếu khi nó đạt ở mức lợi nhuận 20 đến 30 phần trăm ở đoạn này thì thời gian để cổ phiếu mua lại trong đoạn này rất là lâu nó còn tích lũy rất là lâu hoặc nếu cổ phiếu nó có tốt thì chúng ta phải mất hàng à, bốn năm tuần thậm chí là tám chín tuần trở lên nên cái thời gian này không có cơ hội cho chúng ta mua những cổ phiếu đã tăng rất mạnh nào đây ạ à, STB cũng tương tự như vậy tất cả những điều này các bạn có thể nhìn thấy khi quá trình đi lên khối lượng thấp rồi Đấy, đặc biệt là khối lượng mà nó đã có cái cái áp thớt ở đây nếu những ai học VSA thì áp thớt là cái đầu phiên tăng rất mạnh đúng không cuối phiên giảm đến đây chúng ta gọi là áp thớt những cái quá trình ờ, giảm như này có thể trong đoạn tới thì nó sẽ rung lắc rất mạnh và việc mà chúng ta mua ở trong này và cái bắt đáy ở này thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái việc mà đầu tư của chúng ta thế thì câu hỏi đầu tiên là lời khuyên của Dũng với chúng ta đó là những ai đang gì ạ có những cổ phiếu mà đã có cái lợi nhuận ở phía trên này này thì thứ nhất là chúng ta nên chốt lời mà khi chúng ta chốt lời thì những bạn mà tham gia mới tham gia thị trường chứ không phải thấy nó rẻ các bạn mua vào nha các bạn không phải thấy nó rẻ các bạn mua vào bởi vì khi các bạn mua vào giá rẻ cái chu kỳ của nó có thể nó sẽ kéo dài rất là dài và không lên được và dẫn đến là chúng ta bị thua lỗ trong cái đoạn này nên với những cổ phiếu mà đã hết chu kỳ thì chúng ta không có cái cơ hội để mua ở chỗ này à, chúng ta có thể nhìn quan sát thì chúng ta thấy là trong những phiên vừa qua thì cổ phiếu đã gãy cái đường S mà 20 tức là đường trung bình ngắn hạn đây ạ đã S SM20 đã bắt đầu gãy ạ với khối lượng lớn thì đây là những cái tín hiệu nó không được tích cực nha đây là tín hiệu không được tích cực với với dạng cổ phiếu này là chúng ta nên bán ra thoát ra hoàn toàn và tuyệt đối không mua lại với dạng cổ phiếu này dạng cổ phiếu thứ hai các bạn đã thấy rằng là trong thời gian vừa qua những cổ phiếu mà nó giao động lặp này khối lượng lớn động lặp này thì chúng ta sẽ không mua vào và chúng ta cũng nếu chúng ta đang bị lỗ thì chúng ta nên cắt lót cắt lót và thoát ra khỏi vị thế à, bởi vì sao chúng ta lại nên cắt lót bởi vì thế bởi vì những cổ phiếu này là để hồi phục lại nhé hồi phục lại nó mất rất nhiều thời gian và thậm chí không hồi phục lại khi mà khối lượng ở đây nó rất lớn các bạn nhé khi khối lượng ở đây nó rất là lớn nên nếu chúng ta đã mua phải những cổ phiếu này thì chúng ta nên bán ra có thể nó sẽ có nhịp sau khi gãy kênh đây gãy kênh có thể nhịp hồi nhưng cái cơ hội chúng ta sẽ không còn nhiều khi mà cổ phiếu đã gì ạ đã có cái vùng kháng cự ở phía trên này rất là lớn à, bạn sẽ gặp những cái cổ phiếu như là cổ phiếu Bank chẳng thế cũng tương tự như vậy nó khi mà nó có dấu hiệu vượt thoát đây là vượt thoát rất là là là, là tốt nhưng quan trọng là sau khi vượt thoát mà nó không lên được đặc biệt là khối cái phiên khối lượng lớn như cái phiên hôm đây đây, đây là cái phiên mà nó giảm mà chúng ta thấy là khi mà nó giảm này để nó vượt thoát ra cái vùng này có lẽ mất rất nhiều thời gian nên tạm thời để chúng ta nên thoát ra khỏi thị trường với dạng cổ phiếu này nha đây chúng ta dũng, dũng phân tích là thông thường khi mà dũng chia sẻ với chúng ta là mua một cổ phiếu á, lỗ khoảng độ 4 phần trăm chúng ta bán 30 phần trăm à, giả sử chúng ta có 10.000 thì chúng ta bán 3.000 và lỗ 6 phần trăm chúng ta bán nốt và lỗ gì ạ à, số phần trăm chúng ta bán gì ạ à, bán sạch à, với cái điều kiện thị trường chung xấu thì có chưa cần nhất thiết phải đến 6 phần trăm chúng ta vẫn cứ có thể bán hết được nhé các bạn nhé nếu thị trường chung mà đang xấu khối lượng lớn và giá giảm mạnh thì chúng ta có thể bán hết không nhất thiết phải đợi đến 6 đến 8 phần trăm chúng ta có thể bán sớm để thoát ra khỏi thị trường chúng ta có thể mua lại sau đây là cái lời khuyên thứ hai đó là chúng ta cần phải bán cổ phiếu khi mà thị trường chung nó giảm thế thì một số các bạn có đặt câu hỏi là thị trường chung giảm cổ phiếu giảm giá rẻ sao lại không mua đúng không thị trường chung giảm giá giảm sẽ không mua đây là cách không phải cái cách mà Dũng đầu tư bởi vì trong đầu tư thì Dũng luôn luôn mua theo xu hướng à, mua xu hướng nó là gì ạ đây là một cái quá trình mà nó hình thành xu hướng thì chúng ta sẽ mua còn nếu trong trường hợp mà đang hình thành mà xu hướng chưa rõ ràng đây là xu hướng rõ ràng hồi phục chưa rõ ràng thì chúng ta có thể thấy là cái quá trình say quay ở đây thì chúng ta không mua chúng ta có thể mua điểm này các bạn nhé ở đây là những cái điểm mà Dũng mua nhưng khi mà cái quá trình mà lên nó không lên được đây khối lượng lên được thì chúng ta có thể bán hoặc là chúng ta có thể thoát ra khi mà cổ phiếu hòa vốn chứ không nhất thiết thì chúng ta phải cố làm gì cả ở những cổ phiếu ờ, vừa rồi có thể như cổ phiếu TCM chúng ta có thể mua ở đây đây là những điểm mua khá là ok nhưng tuy nhiên thì thị trường chung thị trường không có gì có thể là chống lại thị trường chung thì cái việc mà cổ phiếu bị vi phạm hoặc là đến cái dạng cắt lót chúng ta cứ cắt là chuyện bình thường thế câu hỏi đặt ra là sao lại không mua ở những vùng này mà lại cắt lót ạ à? tại vì đây là một chiến lược đầu tư tăng trưởng nên khi mà cổ phiếu đã gãy kênh đã gãy xu hướng thì chúng ta phải bán ra chứ còn chúng ta sẽ không mua à, Dũng cho chúng ta một vài ví dụ để chúng ta sẽ hiểu cách và phương pháp Dũng chia sẻ đây là cổ phiếu uh, ờ, SSC chẳng thế nếu cổ phiếu SSC này các bạn sẽ nhìn thấy là một cổ phiếu đây là giả sử nếu trong cái trường hợp Dũng mua đây chẳng thế thì quan trọng là Dũng sẽ không bao giờ mua ở giai đoạn mà nếu cổ phiếu giảm đến đây hoặc là giảm đây là Dũng sẽ phải bán hết ạ bởi vì khi mà cổ phiếu khi mà lên đến đây ạ một số trường hợp chúng ta có thể bán nếu như ở vùng này là khối lượng lớn khi mà khối lượng lớn chúng ta sẽ biết là sẽ không lên được còn một số trường hợp nó sẽ xuống ạ nó giảm xuống và chúng ta cần phải cắt lót chúng ta cần phải cắt lót ở vùng này là thoát ra và chúng ta đứng ngoài còn sau khi đứng ngoài xong thì có thể có những lần cổ phiếu sẽ bị giảm tiếp ạ chúng ta sẽ không mua và chúng ta mua khi mà cổ phiếu bắt đầu quay trở lại đây là cách mà chúng ta mua khi một cổ phiếu bắt đầu quay trở lại cho nó mua đấy các bạn sẽ thấy rằng đây nó có khác hẳn so với những cái gì mà một số các bạn thấy rằng là sao mua một cổ phiếu giá rẻ không mua mà lại mua cổ phiếu gia tăng và một cổ phiếu thứ hai là SZL cũng tương tự như vậy khi cổ phiếu ở trong vùng này chúng ta có thể mua điểm này một số trường hợp thị trường nó giảm đấy covid hay là những sóng thần dịch bệnh nó giảm chúng ta có thể cắt lót bán ra nhưng tuy nhiên thì chúng ta có thể quay trở lại chúng ta mua câu hỏi đặt ra là vì sao chúng ta lại không mua ở vùng này mà chúng ta lại mua vùng này đây là cái điểm mua thứ nhất là có độ an toàn rất là cao bởi vì thứ nhất là chúng ta biết rằng là khi mà cái lượng cung cầu nó siết chặt thì cái việc mà cổ phiếu có thể nó tích lũy và nó tăng tiếp tuy nhiên thì có những cái thông tin tiêu cực về thị trường như là covid sóng thần thì cổ phiếu nó có thể bị rũ bỏ và rất nhiều đầu tư phải bán ra thì việc mà chúng ta không để cho chúng ta bị lỗ quá cao giả sử như chúng ta lỗ khoảng độ 6 đến 7 phần trăm trong loại này đó là điều kiên quyết chúng ta không để lỗ hơn khi cổ phiếu ở trong vùng này không để lỗ hơn thì việc mà chúng ta có thể gỡ lại hoặc là chúng ta có thể kiếm lại lợi nhuận trong thời gian rất ngắn bạn nhé có thể kiếm lại lợi trong thời gian ngắn nếu cổ phiếu lại bước vào một chu kỳ tăng trở lại và lúc này chúng ta mua đấy đây là cái lúc này chúng ta mua và đây sẽ là một cái cơ hội để chúng ta có thể à, chốt lợi nhuận khi mà từ điểm này đến cái vùng trên này 15 20 trăm tức là nếu chúng ta lỗ chúng ta lỗ được 7 phần trăm 6 đến 7 trăm nhưng lãi lãi khoảng 15 20 trăm và những cái chiến lược này Dũng đã áp dụng rất là nhiều trong suốt thời gian vừa qua những cổ phiếu như là GEG e đây là những cái chiến lược mà Dũng đã áp dụng đấy ạ đây các bạn này đấy là khi mà chúng ta mua ở đây có một số trường hợp nó sẽ bị rũ bỏ đấy, có một số trường hợp rũ bỏ có thể nó sẽ giảm sâu nhưng về cơ bản là chúng ta sẽ mua ở đây nhưng một số thì nó không rũ bỏ và nó tiếp tục thì chúng ta lại mua lại nên mua điểm này đó là cái điểm mua mà chúng ta thấy là độ an toàn cao và đây cũng là một cái điểm mà giúp chúng ta có thể mua lại trong uh, mỗi một chu kỳ khi mà thị, thị trường cổ phiếu sẽ bắt đầu tăng uh, ờ, DHC tức là những cái cổ phiếu những cái mẫu hình này các bạn có thể thấy rằng trên thị trường nó gặp rất nhiều và Dũng đã ứng dụng rất nhiều trong cái thời gian vừa qua chẳng hạn đây là một cái cổ phiếu đây các bạn thấy cái việc mà chúng ta mua điểm này đúng không rất là đúng giống như cổ phiếu FPT chúng ta mua điểm này một số trường hợp nó bị rũ đấy, rũ rũ xong thì nó có thể tăng ngay đây chúng ta nhìn này rũ xong thì nó có thể tăng ngay thì trong trường hợp như này thì chúng ta thấy là nếu chúng ta mua điểm này chúng ta bỏ lỡ cơ hội câu hỏi đặt ra là sao chúng ta không mua điểm này Tại vì nếu các bạn mua ở những điểm này có rất nhiều trường hợp cổ phiếu không lên mà chúng ta mất rất nhiều chi phí cơ và thậm chí là cổ phiếu giảm tiếp nhưng khi bạn mua điểm này thì cái việc mà cái cổ phiếu có khả năng nếu trong trường hợp xấu nhất bị thua lỗ thì nó cũng gặp cái vùng hỗ trợ này chúng ta sẽ có thể là không bị thiệt hại quá lớn khi mà chúng ta mua ở những cái xu hướng xác nhận đi lên ở đây một số bạn có hỏi Dũng là cái cổ phiếu FPT chẳng thế thì khi mà các bạn mua điểm này đúng không mua điểm này ờ, thì cái cổ phiếu này khi mà lên đến vùng này thị trường chung chúng ta thấy là nó quá xấu đúng không thì nó việc rũ bỏ Đấy, rũ bỏ những là chuyện rất là bình thường và chúng ta cần phải xử lý cắt lót thế có hỏi là sau khi chúng ta xử lý cắt lót thì chúng ta mua ở đâu ạ quan trọng là khi cuộc xử lý cắt lót mà cổ phiếu có thể quay trở lại các bạn nhớ đây đây một ví dụ này cổ phiếu có lại tiếp tục quay trở lại đây ạ đây tiếp tục quay trở lại đây ạ thì chúng ta có thể mua khi nó vượt qua cái đỉnh này đây là một cái cái phần quan trọng và Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn đó là một cái những cổ phiếu mà William O'Neill tức là một cái thiên tài hoặc Mark Lee ông thường xuyên mua những cổ phiếu sau khi xác nhận hoặc là Dũng chia sẻ cho các bạn thêm một vài ví dụ nữa để các bạn sẽ thấy là đây cũng là một cái tín hiệu để chúng ta mua giống như MBT ạ những cái cổ phiếu là nó chạy ngay mà nó tăng tốc và đạt 20% một số cổ phiếu nó không do yếu tố thị trường chung nó không lên được nên việc của chúng ta mua sớm ở đây mua trước ở đây rõ ràng là bất lợi chúng ta bởi vì có rất nhiều trường hợp chúng ta mua trước cổ phiếu giảm rất mạnh và chúng ta uh, mất rất nhiều chi phí gộ khi mà việc chúng ta mua ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng độ an toàn rất là cao và những cái cổ phiếu bạn có thể tham gia khi mà sau khi mà cổ phiếu về thì thường thì cái khả năng thua lỗ sâu nếu trong trường hợp nó rất là thấp khi mà các bạn mua cổ phiếu có khả năng thua lỗ sâu à, chúng ta sẽ còn rất nhiều cổ phiếu khác nữa tuy nhiên thì trong quá trình chia sẻ thì Dũng cũng đã chia sẻ một vài cổ phiếu các bạn thấy là khi các bạn mua chẳng thế thì việc mà cổ phiếu bị giảm sâu nó sẽ thấp hơn và cái vùng dưới là, là vùng hỗ trợ bởi vì thị trường chung nó đang là những tín hiệu khá là tiêu cực ở trong cái đoạn vừa qua thế bây giờ chúng ta nhìn về góc độ của hình chung thì sao chúng ta sẽ nhìn góc độ hình chung thì sao thế thì, thế thì trước khi mà chúng ta nhìn về góc độ hình chung thì dũng nhấn lại các bạn bước một ở trong cái buổi hôm nay bạn nhớ cho dũng là những cổ phiếu mà các bạn đã tăng đến 15 25 phần trăm rồi chúng ta chốt lời như là FPT à, Hòa Phát như là những cổ phiếu như là ACB Masan những cổ phiếu mà uh, Dũng đã chia sẻ trong cái thời gian vừa qua thì còn nhóm thứ hai là nhóm cổ phiếu mà chúng ta thấy là nó biến động lỏng biến động lỏng tức là dao động dao động rất lớn chúng ta biến động lỏng thì chúng ta cần phải bán ra như là BIDB chẳng đến biến động lỏng hoặc là chúng ta thấy là việc công banh thì chúng ta bán ra không ạ đấy cổ phiếu này Dũng đã nói chia sẻ các bạn rất là nhiều rồi tức là khi mà cổ phiếu nó có khối lượng rất lớn mà lỏng lẻo như này nó không lên được à, kết quả kinh doanh cổ phiếu này nó không tốt nên nó không lên được nên việc mà chúng ta kỳ vọng những cổ phiếu này nó sẽ gì ạ à? rất là mất thời gian và chúng ta thấy là nó sẽ rủi ro với chúng ta tại vì cái quý hiện tại mà nó không tốt thì chúng ta thấy là khi mà quý hiện tại nó không tốt thì làm sao mà nó có thể lên được nên bạn đừng có tính ở quý nào nó xa xôi mà chúng ta tính ở quý hiện tại có những cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng nếu chúng ta bỏ lỡ cái cơ hội này này thì có thể chúng ta sẽ mất rất nhiều cơ hội khác để chúng ta biết được cổ phiếu khi nào tăng ở đây là những cổ phiếu mà Dũng muốn chia sẻ cho các bạn đó là đây chẳng hạn thế khi mà Dũng mua ở đây đây là Dũng mua thì cái việc mà cổ phiếu sau khi mua xong nó lại tiếp tục tích lũy và trong quá trình tích lũy nó không lên ạ không lên và nó tiếp tục rơi và cái việc cắt lót ở đây là chuyện bình thường các nhá mua vi phạm nó cắt lót chúng ta là chuyện bình thường và sau khi cắt lót thì cổ phiếu quay trở lại và Dũng lại tiếp tục mua ở đây đây là cách chiến lược mà Dũng đã mua và tham gia thị trường hoặc những cổ phiếu G GPGS đây là những cái chiến lược để Dũng muốn gửi đến quý chúng chúng ta những cái cách để chúng ta giao dịch trên thị trường chứng khoán đây chẳng hạn này khi mà Dũng mua ở đây ạ mua ở đây nếu trong trường hợp cổ phiếu đến đây nó bị vi phạm Dũng vẫn cứ cắt là chuyện bình thường và quay trở lại mua đấy là cách mà Dũng vẫn sử dụng trong chiến lược của mình thế thì việc mà chúng ta mua những điểm này có thể một số trường hợp thì nó vẫn bị rũ bỏ nhưng quan trọng là vùng này là vùng rất là chắc chắn đúng không ạ chúng ta mua trước mất rất nhiều chi phí cơ hội nhãn thế rất nhiều chi phí cơ hội đây chúng ta mua trước rất nhiều chi phí cơ hội chúng ta mua ở trên những cái quá trình xác nhận này nó sẽ giúp chúng ta thấy là độ an toàn bởi vì phía dưới là vùng hỗ trợ rồi đây là cách mà của tất cả những thiên tài chứng khoán về đầu tư tăng trưởng có sử dụng một số các bạn đầu tư giá trị thì bạn thấy cái phương pháp này cũng đúng thì cái quan trọng là làm phương pháp nào nó có độ an toàn và bạn kiếm được tiền thì nó phù hợp với bạn còn nếu bạn có cái thắc mắc hoặc là có những cái gì ạ có góp ý nào thì có thể làm một video để chia sẻ ở phần dưới thì uh, chúng ta sẽ cùng thảo luận xem, xem là cái chủ đề của bạn như thế nào Dũng uh, mong muốn là Ờ, khi bạn có chủ đề thì Dũng sẽ làm một cái video để Dũng ờ, giải đáp tất cả những cái thắc mắc của quý vị bạn nên chính vì vậy thì trong ờ, cái chia sẻ hôm nay thì Dũng mong rằng là tất cả các nhà đầu tư tất cả các bạn đang có mặt đang theo dõi video của Dũng thì Dũng mong muốn là chúng ta hãy đưa ra những chủ đề rõ ràng cụ thể để Dũng có thể làm những video video để chia sẻ như ra sử như là làm nào để mua được cổ phiếu hoặc là uh, cắt lót như thế nào cho hợp lý hoặc là sau khi cắt lót thì làm sao để cổ phiếu lên chúng ta có dám mua hay không chẳng hạn như thế thì những cái cái ví dụ như vậy những cái mẫu hình uh, như nào đó thì Dũng sẽ chia sẻ uh, Dũng có rất nhiều cái mẫu hình và những cái mẫu hình giúp chúng ta nhận diện được những cổ phiếu khi nào nó tăng chẳng hạn Dũng lấy một cái ví dụ như đơn giản đấy ạ đó là cổ phiếu SHB nếu những bạn nào đã từng tham gia thị trường năm 2017 thì bạn thấy là SHB trong quá trình tích lũy rất là dài đấy ạ đây để các bạn biết rằng trong quá trình tích lũy rất dài thì việc mà chúng ta mua ở đây mất rất nhiều thời gian đúng không ạ không thể nào lên được nhưng khi mà chúng ta mua ở đây mua xong các bạn nếu các bạn nhớ này các bạn mua xong ở đây thì trong trường hợp một số trường hợp chúng ta không bán ra giả sử như đến đây chúng ta bán ra thì chúng ta bị thua lỗ nhẹ thua lỗ các bạn sẽ nhìn thấy là kịch bản chúng ta bị thua lỗ sau khi thua lỗ xong thì cổ phiếu bắt đầu quay trở lại chúng ta vừa cắt lót xong cổ phiếu quay trở lại và sau khi quay trở lại thì cổ phiếu có sự xác nhận thì đây là lúc Dũng mới mua lại nhà nếu trong trường hợp Dũng mua ở đây thì việc mà cắt lót ở đây là nếu vi phạm các cái tiêu chí về cắt lót Dũng sẽ bán hết và Dũng sẽ mua lại ở đây mua ở đây giá sẽ cao hơn đây thì nó có bị ngược về tư duy hay không không có gì ngược tư duy cả bởi vì lúc này nó mới xác nhận xu chúng ta thế thì chúng ta đã có những cổ phiếu như là FPT đúng không chúng ta đã có điểm mua đúng không chúng ta có điểm mua cái việc mà cổ phiếu bị rũ bỏ nó chuyện bình thường đấy ạ và chúng ta cần phải xử lý các lót nếu vi phạm còn sau khi mà các lót xong cổ phiếu tăng thì chúng ta có thể mua lại sau và những cái chiến lược này Dũng luôn luôn áp dụng trong cái việc đầu tư của mình và cái vùng này, này cái vùng hỗ trợ rất là tuyệt vời sao chúng ta mua ở phía dưới này à, mà chúng ta lại mua ở đây bởi vì cái vùng này là vùng hỗ trợ và chúng ta mua ở đây nó rất an toàn hơn rất là nhiều cho cái việc mà chúng ta tham gia vào thị trường thế thì còn điều thứ ba chúng ta cần lưu ý là gì ở trên thị trường á, có một cái điều rất là tuyệt vời đó là thay vì chúng ta tập trung quá nhiều vào thị trường chung nên thị trường chung chúng ta biết rằng thị trường chung nó đang trong quá trình phân phối á. hôm trước chúng đã nói về cái cái tín hiệu phân phối là phiên giảm điểm khối lượng cao hơn phiên trước đó là những phiên phân phối và những cái phiên phân phối này nó đang bắt đầu diễn ra và phiên hôm nay thì chúng ta gọi là phiên thứ hai rồi tại vì so với phiên hôm qua thì nó thấp hơn rất nhiều đúng vâng không? thấp hơn rất nhiều nên, nên rõ ràng là ở đây chúng ta biết rằng thị trường vẫn đang cho xu hướng giảm và chúng ta cũng chưa biết rằng là cái khả năng nó kết thúc khi nào nên chính vì vậy thì việc đầu tiên là chúng ta phải giảm tỷ trọng mà các lót nếu cổ phiếu đã vi phạm thậm chí là những cái cổ phiếu nào biến động quá lớn lòng lẻo chúng ta bán hết ra cái dạng thứ hai là chúng ta thấy chốt lời những cổ phiếu mà chúng ta đã có lợi nhuận và dạng thứ ba là chúng ta có thể tiếp tục theo dõi những cổ phiếu mạnh khi thị trường trung giảm không giảm và những cổ phiếu đó nó có xu hướng là những cổ phiếu mạnh trong những chu kỳ tiếp theo trước khi nói về những cổ phiếu đó thì chúng ta sẽ có thể lấy lại một số các cổ phiếu mà Dũng đã từng chia sẻ cho quý vị các bạn để các bạn có thể hình dung được cái việc này không phải nói về quá khứ hay là nói về <clears throat> những cái ờ, cái ừ, mà đã xảy ra rồi mà các bạn cần phải biết nó để các bạn hiểu rõ được những cổ phiếu đó nó vì sao nó như vậy à, Dũng uh, lấy một vài ví dụ để các bạn có thể hình dung được đó là cổ phiếu uh, ờ, ANV khi mà thị trường chung giảm rất mạnh nhá các bạn nhớ ạ để giảm rất mạnh thì cổ phiếu không giảm mà siết chặt và Dũng đã quay trở lại mùa đây thế thì việc mà thị trường chung giảm bạn cứ tập trung vào gì ạ tập trung vào cái xu hướng của thị trường chung thì bạn sẽ mất cơ hội để khi mà cổ phiếu này bắt đầu tăng bạn mất cơ hội đây là cái cái mà chúng ta lưu ý và cái thời gian vừa rồi thì các bạn nhớ là cái cổ phiếu như là HPG Dũng cũng đưa ra cái thời điểm mà trước khi mà uh, cổ phiếu bắt đầu tăng tăng giá đấy đây trước khi cổ phiếu tăng giá thì đây cũng là một cái dấu hiệu để cho chúng ta biết rằng là cái điểm mà siết chặt và cái việc mà xác nhận thì chúng ta phải có tính chủ động trước à, rất nhiều cổ phiếu ở trong quá khứ như là kể cả những cổ phiếu vốn hóa lớn Vietcombank thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là thị trường chung có thể có những đất lúc mà điều chỉnh rất mạnh ạ nhưng cổ phiếu không giảm đây điều chỉnh rất mạnh đấy cổ phiếu không giảm và chúng ta thấy là nó có những quá trình rũ bỏ test cung thì chúng ta có thể thấy rằng là đây là cái cơ hội để khi mà chúng ta biết được cái cổ phiếu mạnh nhất trước khi mà cổ phiếu bắt đầu tăng là chúng ta tham gia vào tại vì phần lớn khi mà chúng ta nhìn chúng chủ yếu tập trung vào gì ạ xu hướng giảm của thị trường chung mà chúng ta không tập trung vào cái cổ phiếu tốt nhất à, cổ phiếu tiếp theo các bạn có thể lấy là BIDB chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà thị trường chung ở đoạn trước giảm rất là mạnh nhá đúng không ạ cổ phiếu chúng ta không giảm và nó đây là cái điểm mua các bạn nhớ nhá một số các bạn mua giống giống như là cổ phiếu gì ạ à, các bạn thấy là các bạn mua cổ phiếu gì ạ đây là các bạn nhìn này à. giả sử các bạn mua cổ phiếu này cổ phiếu FPT này sau khi mua xong các bạn thấy nó bị gãy này một số các bạn mà sao không mua ở đây hoặc là mua ở vùng khác thì quan trọng nó bị gãy các bạn nắm rõ hiểu rõ không ạ khi mua xong có lợi nhuận rồi các bạn bị gãy và đến đây các bạn có thể check móc này rất nhiều bạn bắt đầu check móc là ông khuyến nghị mua ở đây và đến đây có lỗ thì quan trọng nếu ở đây bạn không bán ở đây cái việc mà đến đây vẫn phải cắt lót và sau đó thì cổ phiếu lên rất mạnh nên việc mà chúng ta không hiểu rõ về chiến lược đầu tư thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ bị hoang mang sợ hãi ở đây các bạn biết rằng là cái quá trình tích lũy như thế này được siết chặt thì đây chúng sẽ tham gia một có thể có một số trường hợp thị trường chung nó xấu đây đây là trường chung rất xấu đúng không rất là xấu giảm này thì cổ phiếu của Dũng xấu nhất thì nó cũng chỉ là đến vùng này thôi còn một số trường hợp nó gãy giảm sâu nữa thì đó là chuyện bình thường đấy nhưng quan trọng là khi nó về đây cái khả năng thua lỗ của Dũng sẽ là rất thấp thứ nhất là rất thấp hoặc là nếu thua lỗ nó không quá sâu nên trong trường hợp giả sử như là trong trường hợp Dũng mua ở đây thì phần lớn cổ phiếu Dũng chỉ lỗ khoảng độ 4 phần trăm hoặc là hơn một chút thì Dũng vẫn có khoảng độ hơn 50 phần trăm lượng cổ phiếu Dũng nắm giữ và sau này khi mà cổ phiếu quay trở lại Dũng lại tiếp tục mua và đây là mua Đấy. còn trong trường hợp mà nếu chúng ta mua ở vùng trên này hoặc là mua ở một cái vùng nào đó thì chúng ta đến vùng này chúng ta không phải để cắt lót rất là sâu rồi cắt lót rất là nhiều rồi nên việc của chúng ta gì ạ việc mà chúng ta uh, sẽ rất khó để mua lại khi mà cổ phiếu bắt đầu quay trở lại lên đây là một trong những chiến lược mà giúp Dũng đầu tư rất hiệu quả trong suốt nhiều năm qua à, các bạn sẽ thấy rằng là ờ, đầu tư nó phải có chiến lược hay là cái, cái quá trình này sao Dũng lại không mua ở đây bởi vì vùng này nó lỏng quá nó biến động lớn quá khi mà cổ phiếu nó lỏng nó biến động lớn thì Dũng sẽ không mua hoặc là trên vùng này này Dũng có nói nếu các bạn theo dõi bạn nào phải theo dõi sát diễn biến thay vì chúng ta chỉ theo một cách hời hợt thì chúng ta phải theo dõi và hiểu rõ bản chất thì nhìn trong vùng này Dũng có nói là sau khi quá trình test lại này, Dũng biết sau phiên này nó phải test lại Dũng có nói là nó siết chặt khi siết chặt nó xác nhận thì mới mua đây là cái, Dũng nó nói là sau khi siết chặt đây các bạn nhìn Đấy, nó xác nhận thì mới mua Đấy, xác nhận khối lượng lớn mình mua còn nếu không xác nhận chúng ta không mua để xác nhận khối lượng thấp như này làm sao lên được đấy là chúng ta cần phải hiểu rõ rằng khối lượng lớn bây giờ chúng ta biết rồi khi nó rơi gãy đây gãy gãy cái này khả năng nó hồi có khả năng có thể nó hồi nhưng tuy nhiên thì như với vùng này là chúng ta thì không thể đầu tư được trong vùng này thế thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại những cái cổ phiếu mà nó rất là chặt chẽ và có thể nó đang bị rũ bỏ một cách như TCM chẳng đấy. rũ bỏ thì chúng ta vẫn cứ thể bán đấy và khi là nó quay trở lại chúng ta tính sao các bạn nhớ nha khi nó quay trở lại tính sao chúng ta chúng ta cũng không nên kỳ vọng nó quá nhiều làm gì tại vì chúng ta biết là chúng ta luôn luôn đầu tư theo xu hướng mà xu hướng ngắn hạn nó đang gì ạ nó đang điều chỉnh như này thì chúng ta có thể cắt lót và nó chưa thể lên ngay được và chúng ta có thể cơ hội mua lại sao? không sao cả Dũng cho các bạn xem lại cổ phiếu HPG đây nó bị rũ này khi rũ lại nó quay trở lại đấy ạ <coughs> đây là cổ phiếu đây đấy chúng ta nhìn nào khi mà mua ở đây mua đây mà nó thấp quá là nó sẽ bị rũ lại này như thường sự dũng sẽ mua ở đây mua xong này các bạn thấy có rất nhiều trường hợp nó bị rũ lại đấy, nó vẫn bị rũ lại quan trọng là chúng ta xem là quá trình rũ này nó như thế nào có vi phạm cắt lót ở đây không chúng ta có thể nhìn lại quá khứ của nó chúng ta mới biết là đây nó cũng sẽ có rất nhiều lần nó test lại đấy đấy tại vì chúng ta không hiểu rõ về lịch sử đây là những cái điểm mua đấy, chúng ta chỉ mua điểm này thôi và bây giờ chúng ta sẽ có những cổ phiếu dạng như này chúng ta thấy không ạ cái thị trường thì giảm cổ phiếu cũng giảm thì đây là cổ phiếu rất là cần quan tâm trong thời gian tới đấy đấy là các bạn có thể hiểu rõ được <clears throat> thay vì thị trường điều chỉnh thì các bạn tập trung quá nhiều tập trung quá nhiều vào cái thị trường chung mà chúng ta bỏ lỡ những cái cổ phiếu mà đang kỹ tốt tất cả những cổ phiếu kỹ lỗ tốt nó có thể giúp chúng ta quay khi thường quay trở lại chúng ta sẽ thấy là thị trường nó sẽ giúp cổ phiếu sẽ giúp chúng ta có cái lợi nhuận tại vì những cổ phiếu dẫn đầu là những cổ phiếu có lợi nhuận nhanh chóng còn việc thị trường chúng ta thì có thể nó sẽ hồi phục nhưng chúng ta sẽ quan sát là cái quá trình hồi phục khối lượng thấp hay nhỏ lúc đó Dũng sẽ có những video cho chúng ta biết là thị trường có thể kết thúc ở đoạn này hay nó vẫn còn đi tiếp thì hãy đợi xem tiếp tục video của Dũng trong cái buổi tối ngày mai chúc các bạn à, có buổi tối thật nhiều niềm vui và các bạn có những câu hỏi gì có những cái à, à, mong muốn để chia sẻ những cái chủ đề gì thì hãy comment ở phần bên dưới và Dũng sẽ có những video để giúp các bạn hiểu rõ hơn về thủy trùng chung. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn và nếu các bạn thấy là video này hay có ích thì chia sẻ cho nhiều người khác được biết và hãy ấn chuông và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi video tiếp theo của ngày mai. Cảm ơn rất nhiều.